Điên thì có sao, tập cuối kết thúc viên mãn Tối ngày 9 tháng 8, tập cuối của Điên thì cuối sao đã lên sóng Sau khi nhân vật phản diện của nhà quan Đô Khinh Dê bị bắt giam Mối nguy hiểm đã được hóa giải ở tập 15 Từ sen tới tập cuối, việc còn lại của các nhân vật là tự gỡ nấu nút thắt trong lòng mình Kết cục không nằm ngoài dự đoán của đôi nam chính Mở đầu tập 16 là khoảnh khắc Mongate đã dỗ dành Gomon Jong khi biết cô có ý định rời xa anh Bon Jong vẫn mang mặt cảm tội lỗi từ những việc sai trái mà mẹ cô đã làm. Tuy nhiên, Bon Jong không thể giả vờ giận dỗi trước anh Te mãi, chỉ bằng một vài lời hành động ngọt ngào cùng màn tình cảm mặn nồng. Đôi tình nhân đã dẹp bỏ mọi khúc mắc. Ngồi việc giải quyết những khúc mắc trong chuyện tình cảm, cả hai còn tính đến hướng mới cho sự nghiệp. Mon Jong dự định gác bức, dừng viết truyện tranh sau khi phát hành tác phẩm cuối là đi tìm gương mặt thật. Còn Ngân Tê sẽ từ bỏ nghề điều dưỡng và, đẹp, và bày tỏ mong muốn được đi học vì tương lai trước mắt. Mo Gormon Dông quyết định gặp mặt mẹ lần cuối và tuyên bố sẽ xóa bà khỏi ký ức, trút bỏ mọi gánh nặng tâm lý, để nhà quan thở phào nhẹ nhõm. Tuy vậy, cả Khanh Tê và Mon Dông đều buông bỏ quá khứ đau thương để tận hưởng niềm vui hiện tại. Kết thúc hạnh phúc cho đôi nam chính là điều không nằm ngoài dự đoán của nhiều khán giả. Người anh tùy kỹ và cuộc sống mới. Shanti đã giúp cho Mon Dông hoàn thành tác phẩm cuối cùng trước khi ghép búp với tư cách là họ sĩ. Cuốn truyện tranh đi tìm gương mặt thật là một sự công nhận cho tài năng của Sante. Ở tập cuối, Sante đã quyết định dũng cảm cho cuộc đời mình. Anh hiểu bản thân có thể sống tự lập, không phụ thuộc vào Gante để em trai có thể yên tâm hướng đến hạnh phúc riêng. Hơn nữa, Sante muốn tiếp tục phát huy tài năng hội họ. Đó là minh chứng cho thấy người anh tự kỷ có thể hòa nhập được cộng đồng. Trong chuyến thăm đi cắm trại dài ngày cùng em trai và em dâu, Sante đã nói lời tạm biệt. Anh tiết lộ rằng mình không thể sống đồng hành cùng Sante và Monjong. Trong chuyến đi nữa, Sante đã thổ lộ, đã có lộ trình riêng cho mình. Hiểu được ý định của anh trai, Sante và Monjong đều đã không kìm được sự xúc động, họ tôn trọng và ủng hộ quyết định của Sante. Những tổn thương được chữa lành, ngồi đôi nhân vật chính Sante. Các nhân vật phụ khác của Điên thì có sao cũng nhận được kết cục viên mãn, nữ phụ. Nam Rory cũng tìm được nữ kia phù hợp với mình, đó là giám đốc của công ty sản xuất Lesanin. Các bệnh nhân của bệnh viện tâm thần đều ổn định và có cuộc sống bình yên. Tương lai tươi sáng sau giông bão, những tổn thương về mặt tâm lý của họ đã được chữa lành. Kết thúc của Điên thì có sao, được phần đông người hâm mộ nhận xét là trọn vẹn trên các diễn đàn như Weibo, cư dân mạng hàng đều phản hồi tích cực cho tập cuối Cái kết hoàn hảo Tôi đã nhận được nhiều bài học nhờ bộ phim Một cái kết đẹp, khóc và cười đến tận phút cuối Tuy nhiên bên cạnh ý kiến khen ngợi Vẫn có những bình luận băn khoăn về một vài câu hỏi được bỏ ngỏ Chưa được biên kịch giải đáp Chẳng hạn như là cách nào do George hồi sinh sau khi bị bố môn dông ngộ xét rồi phi tan xét Bà Bắc Oran, nữ bệnh nhân của bệnh viện tâm thần ổn định Tần Giả Lầm Mẹ của nữ nhà văn Họ rút cuộc đã đi đâu Hai người phụ nữ ấy có quan hệ với nhau như thế nào Cũng có nhiều ý kiến cho rằng Bộ phim sản xuất sau thời gian tại ngũ của Kim Soo Hyun Có kịch bản nhạc thiếu điểm nhấn và để ngỏ khá nhiều khúc mắc còn các bạn nghĩ như thế nào về bộ phim Liên thì có sao? Hãy comment bên dưới phần bình luận nhé. Cho mình đóng góp ý kiến. Hãy đăng ký kênh, like, share và nhấn chuông hình bên phải để cập nhật những video mới nhất nhé. Xin cảm ơn các bạn.